Vâng, xin chào các bạn. Có lẽ là trong suốt gần à, hơn 2 năm qua thì à, Lê Hùng cũng đã song hành với các bạn trong khá nhiều chương trình giới thiệu rồi đánh giá, thậm chí các bạn gọi là phá xe. Thì à, và trong năm vừa qua thì Auto Daily cũng đã đạt được những cái thành quả nhất định. Tuy nhiên là cho đến bây giờ, đến thời điểm này là chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là kết thúc năm 2018 KPI của Hùng đã không đạt. Năm vừa rồi thì ban lãnh đạo cũng như sếp đề ra là phải đạt 200.000 sắp nhưng bây giờ thì cũng mới hơn 140 thôi. Ờ, chính vì vậy ờ, có lẽ là đây là chương trình ờ, phải nói lời chia tay với các bạn trong các những chương trình đánh giá bởi vì đơn giản KPI không đạt thì thì thì rất là khó khăn. À, như các bạn đã thấy đấy, à, làm các chương trình review xe, à, lấy xe, rửa xe, đổ xăng à, rồi phải di chuyển đi làm rất rất rất rất nhiều các công đoạn. Thực sự nó cũng là khó khăn à, nhưng mà dù sao cũng đã rất là cảm ơn các bạn à, đồng hành Nhưng vẫn phải nói rằng KPI không đạt thì lãnh đạo sẽ khó mà có những cái uh, cơ chế rồi vân vân mọi thứ ủng hộ mình Thì uh, như các bạn đã thấy đấy, đấy giày này, đi uh, cả năm qua này Chỉ đi có mỗi một đôi Rồi uh, quần thì cũng chỉ thế này thôi Áo thì cũng sắm được vài cái là cốt chợ Đồng Xuân Mặc một thời gian thì nó cũng đã rách rồi Đấy thì thôi uh, có lẽ là Ờ, cái chương trình này cũng là chương trình ờ, nói lời chào ờ, tạm biệt tới các bạn cho năm 2018 và trong cái nhân dịp cái cuối năm này thì mình cũng trước khi nói lời chia tay thì cũng xin giới thiệu với anh em đây là ừ, mẫu GLE 43 AMG một trong những cái mẫu xe có cái thiết kế cực kỳ đẹp luôn nhưng mà ừ, có lẽ là đang nói lời chia tay cho nên nó hơi buồn một chút thì uh, hôm nay thì sẽ giới thiệu review mẫu xe này cho các bạn ờ, để uh, trước khi nói lời chia tay nhá thì uh, nếu như xét về cái thiết kế mới lạ trong cái dòng SUV crossover mà pha lẫn với Cooper ấy, thì Mercedes không phải là hãng xe khai sinh ra sinh ra những cái uh, thiết kế này mà chính là BMW từ năm 2007 khi đấy BMW đã giới thiệu ra mẫu X6 và có mời các à, nhà báo phóng viên khắp trên thế giới sang Mỹ lái thử. Thì đó cũng là một cái bước đột phá trong thiết kế. Tuy nhiên mãi đến năm 2014 hay 15 gì đó thì Mercedes mới lần đầu tiên giới thiệu ra cái thiết kế này. Nhưng thực ra mà nói có thể Mercedes lại thành công với cái mẫu này hơn. Đấy là cảm quan thôi. Ví dụ cá nhân mình chẳng hạn mình sẽ thích cái thiết kế à, Cooper của cái à, Ờ, GLE Cooper này hơn bởi vì là dù sao cái thiết kế của nó khá là mềm mại so với X5 và đặc biệt là cái phần uh, mái vòm đường sau á thì nó không dốc như X5 nếu như các bạn đặt hai xe so sánh như thế này. Chính vì lẽ đó ở trong khoang xe nó có một cái không gian tốt hơn. Thôi bây giờ chúng ta hãy quay trở lại chủ đề chính của cái um, GLE Coupe này. Thì thực tế nếu mà nhìn một cách tổng thể thì mình nghĩ ờ, nó có dáng dấp của một cái mẫu xe sedan hạng sang như là E Coupe hay là S Coupe đó nhưng mà nó là gầm cao và trước khi đi vào cái dòng AMG thì cũng xin chia sẻ với các bạn một số cái thông tin hôm nay xin phép nói dài một chút AMG khởi thủy của nó là độ xe rồi ai cũng biết rồi thông tin trên mạng rất nhiều tuy nhiên ờ, AMG bây giờ có 3 thể loại chính đấy là thứ nhất ấy, là AMG styling AMG styling các bạn có thể uh, thấy qua các dòng xe như E300 uh, C300 ấy. tôi hay gọi đấy là AMG giả cầy bởi vì nó độ mỗi body kit lên thôi Ờ, cái dòng AMG thứ hai đấy chính là AMG Sport AMG Sport thì chúng ta có thể nhận qua cái mã hiệu như là 43 GLE 43 AMG này rồi là bây giờ nó có thêm cái dòng 50 còn có thêm dòng mới nào thì mình cũng ờ, chưa biết anh em nào biết thì có thể comment ờ, giúp mình bên dưới thì cái dòng Sport này nó chỉ tinh chỉnh về các cái động cơ rồi là các chế độ hoạt động của hộp số và tô điểm thêm một chút về ngoại thất nội thất thôi và các trang bị tiện nghi Thực chất AMG xịn, AMG mà xịn nhất đấy mà one man one engine mỗi kỹ sư một động cơ có chữ ký lên thì đấy chính là AMG Performance thì cái đó thì đấy là dòng xe có thể vừa đua nhưng vừa đi đường trường được nhưng mà đua thì cực kỳ phê luôn. Mẫu A45 mà tôi mà có với cái anh Vinh Gas 69 ấy đã chạy trong đường đua thì cũng đã có thử cái dòng đấy rồi thì ờ, gọi là mắc phê. Và bây giờ thì chúng ta hãy ờ, tìm hiểu ờ, sâu thêm về cái thiết kế của cái Ờ, GLE Cooper với uh, cái mã hiệu là 43 nhé đấy dòng Sport thì cái phần uh, thiết kế lưới tản nhiệt này thì các bạn có thể thấy này với cái lưới tản nhiệt luôn là linh hồn của tất cả các mẫu xe cho nên là các hãng đầu tư cũng rất nhiều ngay cả trong cùng các cái dòng xe họ cũng phân biệt bằng chính cái lưới tản nhiệt này ví dụ như GLE Coupe này AMG nó đây có thanh mạ chrome logo rất là to đẹp đó cái lưới tản nhiệt này trên những dòng xe siêu sang thì nó sẽ làm bằng kim loại hoặc là làm thủ công khi đấy nó sẽ rất là đắt tiền còn với những cái dòng xe cỏ ấy, thì các bạn có thể cầm vào các bạn giật rồi ờ, các cái viền mạ chrome nó cũng không có đâu nhìn nó sẽ sẽ sẽ sẽ là rẻ tiền thực ra tất cả các trang bị nó tạo ra một cái ờ, phân khúc khác biệt cái đẳng cấp khác biệt của chính những chiếc xe chúng ta hay nói đùa là xe cỏ, xe sang, xe siêu sang, siêu xe thể thao thì chính là đấy ạ. Còn về đèn pha của Mercedes-Benz thì uh, uh, với mẹc thì cái công nghệ đèn pha họ đã đầu tư rất là nhiều thực ra cái đèn này đi trong đêm ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó quan trọng như thế nào ví dụ đây là đèn ờ, intelligent light này cái đèn này thì khá là thông minh nó có thể cân bằng góc chiếu sáng liếc theo rồi là tăng cường độ sáng vân vân tuy nhiên bây giờ với những cái công nghệ ờ, đèn hiện đại nhất trên ờ, xe mạc S ấy, thì nó có thể nói chung nó tôi hay gọi là liếc gái được <laughs> bởi vì là nếu thấy một cô gái nào đó đi đơn nào đó đi qua xinh đẹp thậm chí nó có thể tự đá pha hay là ra tín hiệu kiểu như mình Ờ, đi ngang đường thấy cô nào đẹp thì đá lông nheo một cái đấy Vâng, đèn ờ, mang ờ, công nghệ trí tuệ nhân tạo rất là nhiều Và cái thiết kế AMG trên cái GLE Coupe này các bạn cũng có thể thấy phần cản dưới này Rồi những cái phần tấm lưới này Thì nó là có độ tương phản rất là rõ Đó. Những cái này trang bị để tăng cái sự khỏe khoắn cho xe Và camera 360 thì nằm ở đây ạ Hệ thống cảm biến Với mẹc thì chúng ta yên tâm về các cái công nghệ về an toàn và có lẽ bây giờ thì tôi sẽ mở ngay cái động cơ cho các bạn ờ, xem Động cơ V6 Động cơ này chỉ được tinh chỉnh lại thôi nhá Còn one man one engine thì nó sẽ là cực đắt luôn Lắp capo cũng rất nhẹ Đây Rồi Rồi ờ, Rất nhẹ nhàng AMG AMG xịn thì nó sẽ có chữ ký các bạn ạ à, Động cơ này thì 367 ngựa Mô men xoắn khá lớn 520 Nm Nhưng cái điều đặc biệt đấy là cái giải mô men ờ, xoắn nó đạt ờ, từ cái vòng tua 1.800 đến 4.000 Vì vậy dù đi tốc độ chậm hay tốc độ cao thì cái khả năng tăng tốc ở các cái giải tốc độ khác nhau nó rất là tốt Ngay cả công suất cũng vậy Cái công suất cực đại nó có thể đạt trong cái giải là 5 đến 6 ngàn và thực sự trên các cái dòng xe ấy, thì à, cái công nghệ về động cơ, cái công nghệ về khung gầm và đặc biệt là phần thiết kế ngoại thất thì nó rất là quan trọng. Các bạn có thể à, hình dung như thế này, đối với một cái mẫu xe nếu như chúng ta trang bị gỗ không thành công thì chúng ta đổi thành à, kim loại hoặc từ gỗ này sang gỗ kia rất dễ. Nhưng nếu công tác nghiên cứu gọi là I&D sai về một dòng xe về động cơ, về trang bị động cơ, về trang bị an toàn, về trang bị tiện uh, nghi nói chung những cái trang bị cơ bản và đặc biệt và cái thiết kế ấy, thì nó sai rồi nó đi cả một dòng xe khi đấy thì cái chi phí AND trong vòng vài năm trời rất là đắt tiền bởi vì nếu như cái xe này bây giờ hiện tại chúng ta đang đi ở thời điểm này thì nó đã được nghiên cứu cách đây khoảng 3, 4 thậm chí 5 năm có những công nghệ nghiên cứu hẳn 10 năm thực sự là vậy và bây giờ đây mời các bạn ờ, ngắm qua phần ờ, thân xe đây phần này có lẽ là cái phần mà đặc trưng nhất để phân biệt GLE và GLE Coupe. Các bạn có thể thấy phần ờ, mái đuôi dốc, cái phần đuôi dốc rất là đẹp. Và đặt cạnh X5 thì nó sẽ không bị dốc bằng. Có rất nhiều khách hàng đã phải đánh đổi cái phần này để chọn GLE ờ, Coupe. Bởi vì nếu GLE thì chúng ta có một cái mái nó như thế này. Và khi đấy cái diện tích cũng như cái không gian bên trong cho cái phần đầu cũng như chứa đồ nó sẽ tốt hơn. Nhưng chắc chắn nó sẽ không đẹp bằng cái này và khi đó bạn sẽ phải lựa chọn và tôi tin rằng khách hàng mua xe này cũng đã phải lựa chọn rất là nhiều, đã phải đánh đổi cái phần đó. Nó quá đẹp. Vâng, phần thiết kế. Còn về phần uh, la răng thì đấy các bạn có thể thấy, đây là la răng là 21 inch nhá. 5 chấu kép. Và trang bị uh, tiện nghi trên này thì các bạn có thể thấy là phần gương này được sơn đen. Nếu như các bạn uh, xem ra những cái dòng xe như Land Rover ấy thì cả phần vòm mái này đều được sơn <laughs> đen đấy là tạo sự khác biệt. Bi này, Formatic là hai cái dấu ấn cực kỳ đặc trưng trên hệ thống động cơ và hệ thống dẫn động của mẫu xe này. À, GLE Coupe phiên bản này à, được bán với giá đâu, đó khoảng 4 tỷ rưỡi nhé, Để cửa hít này. Đấy, cửa hít rất êm. Nhưng mà lại chưa phải là keyless go. Chúng ta vẫn phải bấm để khóa và mở. Đó. Rồi, đó. Về thiết kế là như vậy. Tuy nhiên là các cái trang bị à, rồi vật liệu đều là cao cấp nó xứng đáng với cái giá trị của nó ví dụ như da là da cao cấp này da cao cấp này có đục lỗ nhá và chúng ta có thể bật các ờ, chế độ sấy chế độ thông gió ở đây Đấy. thì cái sự khác biệt giữa mẫu xe 4 tỷ rưỡi và những cái mẫu xe 7 8 tỷ như cái dòng Land Rover ấy thì ngay cả cái da nó cũng khác đấy các bạn nó cũng sẽ khác đấy cùng là cao cấp chưa hẳn là Napa thôi nhưng mà cái chất lượng da nó cũng sẽ khác thì đấy là sự khác biệt còn uh, trên uh, dàn tắp lô này là cũng là da này bọc da hết này đẹp rồi ốp nhôm và vâng cả đều được bọc da chứ không bao không thể là nhựa <laughs> được à, những cái bảng điều khiển như thế này thì cũng khá là cổ điển của Mac bao nhiêu năm rồi Đó. điều khiển hệ thống audio này rồi có thể tắt ESP ở đây à, chức năng à, tự động ngắt động cơ để tiết kiệm nhiên liệu này Đó. có thể à, bật tắt các cái cảm biến khi nào đi trong phố nó kêu tang tang tang tang tang tang nhiều quá thì chúng ta có thể tắt bớt đi hệ thống ờ, điều hòa hai vùng độc lập những cái trang bị phải nói là cực kỳ cơ bản và chiếc màn hình này thì cũng vốn dĩ rất là truyền thống rồi bây giờ các dòng mạc mới đều là màn hình trải dài to đùng và nội thất uh, xe thì là có ambient light uh, đèn viền nội thất nhưng mà chỉ có 3 màu thôi trên cái mẫu xe E đặc biệt là dòng E300 ấy thì mình chỉnh không biết là bao nhiêu màu nó như cái bảng màu trên Photoshop ấy mình có thể di được và ngay phía dưới đây nhá Chất lượng của những chiếc xe Đức các bạn sẽ thấy này Cực kỳ chắc luôn Đấy. Và ngay cả cái nhựa Cái nhựa như thế này của nó này Nhựa Nhựa trên cái này, này. Đây là xe nhập khẩu nhá Thì ờ, nó cũng rất lì và bền Ở đây thì ờ, chúng ta có thể ờ, Bật cái màn hình này lên Đấy Và chúng ta có thể Xem ngay cái camera 360 Khi mình bật ra Mình bật lên như thế này Thì cái logo lúc nãy mình có giới thiệu á thì nó sẽ được uh, bật ra và cái camera nó sẽ chiếu đấy ngoài ra chúng ta có thể thay đổi các cái góc chiếu như thế này, này. rất nhiều góc chiếu đấy, với một mẫu xe to thì uh, đấy, nhiều góc chiếu luôn thoải mái trước sau trái phải bánh vân vân đó à, tất cả những cái, cái cài đặt về xe chúng ta cũng có thể cài cài đặt ở đây ạ chế độ dynamic select đây rồi ở chế độ này thì à, chúng ta có thể chỉnh nhá, chúng ta có thể chỉnh ví dụ chế độ lái là Sport này, rồi Comfort hay như thế nào đó thì chỉnh hết trong này. Thì bạn có thể dành thời gian tìm hiểu trực tiếp ở xe hơn. Đó. Đèn viền nội thất, ngay cả vehicle setting chúng ta cũng có thể chọn ở đây, ambient light này, vân vân vân vân đấy, rất nhiều. Đấy các tính năng ờ, đèn chiếu sáng trong vòng bao nhiêu giây rồi vân vân để chỉnh hết trong này nhé à, mẫu xe này thì cũng được trang bị um, cái hệ thống hỗ trợ xuống dốc này những cái trang bị này cũng uh, quá là quen thuộc trên những cái dòng xe hiện đại ngày nay rồi à, và có lẽ trên những cái dòng xe mẹc mà những dòng xe đức nói chung ấy, thì các chế độ lái hay gọi là drive drive mode ấy, thì mới là cái điều đặc biệt ở đây có 5 chế độ uh, ờ, in video thì uh, cài đặt theo cái sở thích của mình comfort thì quá quen thuộc rồi để uh, nhẹ nhàng êm ái tiết kiệm nhiên liệu sport này mới là hay này Vâng, AMG thì phải là Sport rồi. Nhưng AMG hơn nữa thì phải là Sport Plus. Các bạn thấy không? Tất cả một màu đỏ rực luôn. Đấy. AMG thì mới vàng thôi, còn AMG Sport là đỏ rực luôn. Đấy. Động cơ này, Sport này, Plus này, vân vân. À, ngoài ra thì có chế độ à, chạy đường trơn trượt ở đây ạ. Cái chế độ này thì cực kỳ hữu ích khi mà chúng ta chạy trên ờ, các điều kiện đường nó trơn, đường nó ít bám và đặc biệt ở nước ngoài ấy, là cái đường tuyết, cái đường tuyết đường băng. Vào mùa đông thì cái chế độ này là cực hay luôn. Và các chế độ của xe mẹc thì nó hoạt động một cách khác nhau, rõ rệt, hiệu quả rõ rệt và mang lại cái trải nghiệm cho mình một cách cực kỳ rõ rệt. Đấy, chắc chắn lắm. À, bật cái nắp này lên. Thì trong này có hai cái khe cắm USB. Ở đây thì không có hộp lạnh ngay cả cái cái khay để nước như thế này thì cũng chỉ là để cơ bản thôi không có chức năng làm lạnh ờ, sạc không dây cũng chưa có nhìn chung là có lẽ chúng ta phải chờ đợi nhiều những cái trang bị tiện ích trên thế hệ mới hoàn toàn và mình tin là cũng sắp ra mà thôi không lâu đâu và AMG AMG <laughs> chúng ta có thể nhìn chiếc vô lăng này thiết kế đúng kiểu AMG đúng không ạ bọc da này ốp kim loại này và đế băng. Ờ, chúng ta cũng có thể uh, uh, sử dụng cái lẫy chuyển số này với các mẫu xe thể thao thì lẫy chuyển số này rất quan trọng nhưng mà mình lại uh, nghĩ rằng là cái lẫy chuyển số này nó phải uh, dài lên như những chiếc Mitsubishi chẳng hạn xe bé xe to thì mà có lẫy chuyển số thì nó cứ như dài cả gang như thế này trông hoành tráng phết đấy da rẻ da thì đẹp rồi nhớ ghế ba vị trí điều khiển ghế điện này những cái này trang bị quá cơ bản trên ờ, trên trên ờ, những cái dòng xe mềm và hệ thống loa trên mẫu xe này cũng rất hay nhá 14 loa công suất là khoảng 830W nghe cực hay luôn loa Hamang ờ, cao đông rất ổn Đấy, ngay đó các bạn có thể thấy không cửa mở cũng chỉ thế này thôi và cái phần ra vào nó cũng bị giới hạn do đánh đổi của vẻ đẹp các bạn có thể hình dung uh, cái công nghệ thẩm mỹ của Hàn Quốc bây giờ đấy thì cũng ờ, rất nhiều anh chị em là sẵn sàng chịu đau để có những cái vẻ đẹp thì đôi khi chúng ta phải đánh đổi như vậy và cửa sổ trời à, rộng nhá cái này mình nghĩ là cửa sổ trời gọi là siêu rộng thôi chứ ờ, gọi là panorama thì nó cũng chưa chính xác bởi vì nó bị giới hạn bởi phần trần xe khi mà cái đuôi sau nó phải dốc xuống tuy nhiên ngồi ở hàng ghế sau như thế này thì cũng khá là thoải mái cũng được nếu mà so với cả uh, ờ, X6 thì mình nghĩ là tốt hơn uh, và những cái đánh đổi đấy về phần đuôi đẹp các bạn sẽ thấy thêm ở cái phần nắp tựa đầu như thế này đấy nó có thể gập lại như thế này này đấy, khi đẩy lên thì chúng ta sẽ kéo lên như thế này còn nếu như đấy các bạn thấy à, nó cũng chỉ được thế này thôi không thể đẩy quá lên được và thiết kế khéo léo của mẹc á là họ làm cái mái vòm ở phía trên khá lõm đấy các bạn có thể thấy và khi mà mình ngồi như thế này thì nó có thêm được cái khoảng không gian như thế này như thế này gọi là vừa đủ thôi uh, ờ, X6 ngày xưa mình ngồi nó bị chạm sát lên đầu hơi khó chịu về uh, cửa gió điều hòa phía sau trên mẫu xe này thì cũng là đương nhiên rồi Đấy. cửa gió trên uh, trụ B này cũng có luôn chất liệu à, chất liệu trên dòng xe mẹc thì chúng ta cũng không phải nghĩ đặc biệt là những dòng uh, xe mẹc nhập khẩu và phần sàn xe các bạn có thể thấy phần sần xe mặc dù là hệ thống dẫn động 4 bánh hai cầu uh, Formatic đấy, thông minh Nhưng mà sàn cũng khá là phẳng Rồi mẫu xe này uh, trang bị uh, xem nào, có bao nhiêu túi khí Túi khí hỗ trợ đầu gối, hai trước, rèm, sau vân vân Nói chung các cái dòng xe Đức và đặc biệt thương hiệu Merc thì chúng ta sẽ rất yên tâm về cái vấn đề là an toàn đương nhiên rồi các bạn có thể theo dõi ờ, rất nhiều những cái video trên mạng ờ, đã từng xảy ra va chạm hay test va chạm thì dòng xe Mercedes là luôn luôn nằm trong top những cái mẫu xe có cái độ an toàn cao và đó là những cái giá trị cực kỳ lớn ờ, mang lại cho chúng ta khi mà sử dụng cái mẫu xe này bây giờ chúng ta sẽ thử xem cái động cơ biturbo nhá biturbo trên mẫu xe này như thế nào rồi bây giờ thì mình sẽ để nổ máy lên xem như thế nào AMG Sport này mới là mức ở giữa thôi nhé Còn cái dòng styling mình nghĩ là giả cầy Thực sự là vậy AMG là phải có động cơ rồi Phải có công suất Phải có mã lực Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Chế độ comfort à, Đi chậm <laughs> Nghe tiếng bồ khá rõ Thực ra phần cách âm phía trước này Thì rất là êm Nếu mình đi đang đi chậm Nhưng mà để nhẹ lên à, Nghe tiếng bồ này Tiếng bộ này thì cũng chưa phải là hay Mình nghĩ là phải chuyển chế độ Nhưng mà chúng ta hãy xem và vâng, đấy camera hành trình trước sau rồi à, nói chung là đi nhẹ lái nhẹ ôi không thể tưởng tượng được mẫu xe này nặng à, hơn 2 tấn 2 đấy hơn 2,2 tấn đấy và kích thước cũng không hề nhỏ đâu các bạn có thể nhìn thấy bên ngoài à, Cái điều đặc biệt là cái mẫu xe này lại à, sử dụng à, hộp số 9 cấp và vâng. SUV Cooper Coupe Đọc nhiều từ kiểu cúp quá Nhiều khi nhịu các bạn thông cảm Nhưng sử dụng hộp số 9 cấp Thực ra đối với những cái hộp số 9 cấp nhiều cấp ấy, thì ngay cả phần công suất cực đại nó có thể đạt ngay số 7 rồi, cái vận tốc cực đại nó cũng đạt số 7 rồi. Và số 8, số 9 gì đó thì nó sẽ là giảm cái tỷ số truyền để ờ, tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tất nhiên, hộp số 7 cấp và 9 cấp khác biệt là số cấp. <laughs> Nhưng mà hộp số 9 cấp cái trọng lượng nó cũng sẽ lớn hơn. Đây bạn có thể rất nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng lắm. Mẫu xe to như này lái trong phố như này là là quá nhẹ nhàng luôn, vô lăng lại bé tí. Ở ờ, đây là cái thách thức không hề đơn giản đối với các hãng thiết kế xe đâu nhá. Xe có kích thước rất lớn nhưng vô lăng lại bé em ra sờ sướng luôn êm ái đây là comfort nhưng có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ để ý và sẽ quan tâm những cái vấn đề tại sao mẫu xe này ờ, ờ, để cái side lốp phía sau là 315 và side lốp phía trước là chỉ có 275 thôi thì đấy là lý do bởi vì nó là AMG Sport rồi AMG Sport thì ta sẽ sử dụng ờ, Sport chăng thôi Sport Plus đi ồ oh, đấy oh, đang ồ oh. Đấy là cái cách mà động cơ báo hiệu cho chúng ta rằng tôi đã sẵn sàng Tôi là AMG Sport rồi, chưa phải Performer đâu Nhưng mà cũng đã 367 ngựa Và... <laughs> bạn sẽ có một cảm nhận hoàn toàn khác biệt Đấy, các bạn sẽ nghe thấy rằng tiếng bô, cách trả số và hệ thống treo cứng hơn hẳn có gì đó có gì đó là chất một chiếc xe đua nhưng lại gầm cao mạc đã quá hay các bạn ạ mạc đã đưa uh, không phải là một mẫu xe địa hình nữa mà lại còn thể thao không chỉ là địa hình đâu vượt địa hình wow wow wow wow wow wow wow rồi đấy, đấy. giờ thì mình sẽ tận hưởng cảm giác tận... ôi rồi số chuyện ở ôi rồi năm sáu ngàn ôi ôi má ơi vâng xe thì nặng mà đạp lên như thế này thì không hề đơn giản đâu lên phanh quá đơn giản êm tuyệt vời đấy các bạn thấy không à, để mở nó gầm gừ gầm gừ thế này à, Ui, bô thì nẹt pẹp pẹp đấy các bạn sẽ thấy những mẫu xe AMG nó hay nẹt vô như vậy thì đây GLE Coupe 43 AMG Sport Đó. Ôi Thật sự là Đấy Ôi Không biết nói gì về chế độ này 4,5 tỷ Hôm trước mình à, lái thử cái Land Rover Sport Nhưng mà chưa được đạp sướng như thế này đâu đó. Ờ, ờ, bây giờ cua cái cua cái sao nào cua cái xem như nào đó. Ờ. ui giời cua đến đầu biết đến đấy luôn quá hay quá rồi đây các bạn có thể cua gấp này đấy. Đấy, với công suất lớn như thế này các hệ số với một cái mẫu xe có cái công suất lớn như thế này lại với một cái trọng lượng rất là to với một mẫu xe có công suất khá lớn và trọng lượng cũng lớn như thế này thì uh, Đương nhiên rồi các hệ thống như là hệ thống ờ, chống trượt quay ờ, khi tăng tốc này, ASR này, rồi hệ thống kiểm soát lực bám điện tử này, rồi hệ thống ESP thì phải hoạt động cực kỳ hiệu quả và ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những mẫu xe bình dân nhé, chắc chắn rồi để kiểm soát được ờ, và để hỗ trợ người lái một cách là tốt nhất. Và như các bạn đã thấy đấy, đấy. Vòng tua hoạt động cao lắm 4-5 ngàn 5-6 ngàn à, Khi mình lái thử thì mình sẽ thử cái vòng tua cao Xem cái khả năng phản ứng của động cơ như thế nào ờ, Nó cũng không hỏng được đâu Các bạn không phải lo Không phải lo điều đó Nó test kỹ lắm rồi à, Bây giờ mình ờ, lấy chuyển số sau vô lăng nhé Lấy chuyển số này Treo thì hệ thống treo khí nén rồi Treo khí nén thì cũng chắc chắn Đi nhẹ thì êm nhưng mà Mà khi chạy tốc độ cao như thế này Và khi cua thì nó cũng sẽ tự động điều chỉnh Đó sự khác biệt ở các cái hệ thống treo khí nén là cái cơ chế hoạt động cũng như cái vật liệu tạo nên nó Ví dụ như uh, trên những cái dòng xe như thế này thì cái tần số hoạt động của nó không biết bao nhiêu cái nhịp điều chỉnh của nó nhưng mà trên Land Rover nó khoảng ờ, một nghìn lần một giây, điều chỉnh liên tục nhưng mà nghe rằng đâu trên Rolls Royce ấy là nó khoảng 10 ngàn cơ. Thì như vậy thì nó êm là đúng rồi. Nó gấp 10 ngàn tốc độ xử lý như thế, thuật toán điều khiển rồi vật liệu nó như thế thì đương nhiên rồi. Đây các bạn có thể đây, đây mới là một uh, ờ, AMG Sport thôi. Không hiểu là 63 gì. AMG nữa thì như thế nào Thôi Tốn xăng lắm Rồi comfort Khác ngay Driver mode Các chế độ driver mode trên xe Mercedes Rất khác biệt thưa các bạn Cực kỳ khác biệt luôn Tất cả các chế độ đều tạo ra những cái cảm giác lái rất rõ rệt Khác nhau hoàn toàn Và nói đến hệ thống Formatic Formatic Formatic trên Mercedes cũng là một cái câu chuyện à, nói rất là dài Khá đáng tiếc là mẫu xe này lại chưa có cảnh báo điểm mù bên gương. Tuy nhiên ờ, hai chiếc gương chiếu hậu thì sẽ có là các cái ờ, mặt ờ, được mạ theo kiểu gương cầu. Phủ kiểu gương cầu thì cái vùng quan sát nó cũng khá là tốt. Xe 4 tỷ rưỡi rồi nhưng mà cũng chưa có hệ thống Adaptive Cruise Control tức là giữ khoảng cách khi chúng ta cài đặt ga tự động với xe phía trước và tôi cũng chưa thấy cái hệ thống hỗ trợ giữ làn đường vâng à, dù sao thì à, có lẽ là chúng ta sẽ phải đánh đổi về cái kiểu dáng coupe cũng như thương hiệu AMG khá nhiều bởi những cái tiện ích như vậy